Alo. Vâng, xin kính chào tất cả à, mọi người ạ. À, xin chào mừng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh của mình. Và trước mặt tất cả mọi người đây chính là cái bảng kết quả mở thưởng ngày thứ sáu của sổ số miền Nam mới sổ ra xong ạ. Thì à, sau khi kết quả sổ số đã sổ ra thì mình cùng ở lại đây điểm qua kết quả của ngày hôm nay cũng như đưa ra những cái dự đoán chỉ ra những cái đường cầu cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai. Và tất cả những đường cầu, những con số mình dự đoán cho tất cả mọi người đều là hoàn toàn miễn phí anh chị em hãy nhớ đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ kênh để mình có động lực à, lên kênh đều cũng như phát triển kênh tốt hơn các bạn nhé còn lời đầu tiên thì thay mặt cho à, bên chủ kênh mình cũng xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn luôn gặp nhiều thành công gặp nhiều may mắn và chúng ta sẽ đạt được kết quả cao à, hàng ngày các bạn nhé và điểm qua kết quả của ngày hôm nay thì đối với cái đài à, thứ sáu số 15 ngày 24 tháng 2 năm 2023 thì có ba đài đó mình Vĩnh Long Bình Dương và Trà Vinh Đầu tiên Vịnh Long thì có đầu là có số 86 và đuôi là có số 41 tổng năm và là càng năm. Và Bình Dương đầu là có số 38, đuôi là có số ờ, uh, 60 tổng 6 và là càng 3. Trà Vinh có đầu là có số 18 và đuôi là có số 36, tiếp tục có số 36 tổng 3. Rồi, điểm qua kết quả thì uh, như vậy thì ờ, cùng là điểm qua những cái đường cầu những con số của đối với các đài các bạn nhé đầu tiên thì à, vịnh long từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì có đầu số 1 là bị câm các bạn ạ tiếp theo thì ở bình dương đầu số 0 là bị câm và tới đây tới à, trà vinh đó trà vinh thì chúng ta có hai đầu liền kề bị câm đó là đầu số 6 và đầu số 7 các bạn nhé rồi thì kết quả đã về thì mình tiếp tục mình cùng đối chứng với cho tất cả mọi người đối với trên kênh của mình chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ? Thì kênh của mình cũng nói rồi với tất cả mọi người rồi chia sẻ thì hoàn toàn miễn phí. Thì mình mong rằng các bạn yêu mến kênh thì like và để lại những cái bình luận tốt đẹp ờ, cho mình động viên tinh thần cho mình các bạn nhé để mình có cái động lực tốt mình ờ, soi ra những cái đường cầu và đưa ra những con số cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo đúng không ạ và như ngày hôm qua thì mình có chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ thì à, mình cũng nói rồi kênh của mình thì liên tiếp ăn đầu đuôi và ăn lô cũng khá là nhiều và rực rỡ đúng không ạ mình hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ được nhiều người biết đến hơn đối với kênh của mình đúng không ạ đầu tiên vịnh long thì à, mình chia sẻ cho mọi người đó con lô 2332 đúng không ạ nhìn trên bảng kết quả 32 đã xuất hiện đúng không ạ 23 thì à, không có rồi 32 đã xuất hiện như vậy thì chúc mừng tất cả mọi người ở cái đài Vĩnh Long chúng ta tiếp tục nổ thành công rực rỡ con lô 32 đúng không ạ? Chúc mừng những anh những chị nào có theo ở trên kênh mình đã chiến thắng được con 32. Và tiếp theo thì à, đối với mình Dương, mình có chốt cho tất cả mọi người đó là 0220 đúng không ạ? 0220 đối với cái đài Bình Dương, 02 và 20. Thì Bình Dương không có đái thành công rồi. Tiếp theo Trà Vinh thì có lô uh, à, 1001 đúng không ạ? Đối với Trà Vinh đúng không ạ? một không và không một một không không một thì như vậy Trà Vinh không gả lái thành công rồi à con lô một không không một không gả thành công rồi đúng không ạ và đối với à, đầu nuôi thì mình nói với tất cả mọi người rồi đúng không ạ không không hai hai sáu sáu tám tám à, không tám tám không và ba tám tám ba đúng không ạ thì các bạn có thể thấy con 38 86 rực rỡ không các bạn quá rực rỡ đúng không ạ nổ tưng bừng con 86 đầu nuôi đúng không ạ ở đài Vĩnh Long và con 38 ở đài Bình Dương như vậy thì ba đài chúng ta đã ăn được đầu nuôi hai đài đúng không ạ thật sự mà nói thì khá là rực rỡ luôn đúng không ạ thì mọi người yêu mến kênh thì à, đợi động viên cho mình bằng những nút like những cái lượt đăng ký kênh để mình có động lực mình tiếp tục chốt cho những con số và dự đoán cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo nhé mình nói rồi mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí hàng ngày đúng không ạ thì mọi người yêu mến thì để lại cho mình một đô like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình để mình tiếp tục mình lên động viên tinh thần để mình tiếp tục mình à, gắn bó với kênh cũng như mình à, làm chốt số cũng như à, chỉ ra những cái đường cầu tâm huyết cho tất cả mọi người tham khảo hàng ngày đúng không ạ không vâng, thu bất kỳ khoản phí nào của tất cả mọi người mà mình cũng không khuyến khích mọi người chơi uh, low trading đâu các bạn nhé các bạn khuyến khích các bạn mua uh, những cái tờ vé số của nhà nước phát hành thôi đúng không mình vừa chơi đón nghệ vừa hợp pháp đúng không sổ số cái thiết miền nam miền bắc để đều là ít nước lợi nhà đúng không rồi thì uh, uh, đối chiếu với cái kênh thì tiếp tục kênh đã rực rỡ các bạn nhé ăn thông rực rỡ thì à, ngày mai là ngày thứ bảy thì gồm có ba đài bốn đài đó là thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước và Hậu Giang đúng không ạ thì mình tiếp tục mình sẽ chỉ cho tất cả mọi người một cái đài à, đang ăn thông được ba hôm ở đối với đài thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé để chúng ta cùng nắm bắt và tham khảo đúng không ạ thì à, mình cũng nói rồi mọi con số mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi đấy thì mọi người yêu mến uh, kênh của mình thì để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực tốt mình uh, đưa ra những cái dự đoán cũng như chỉ ra những con đường cầu cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ và đối với cái đường cầu này thì mình sẽ bắt cho tất cả mọi người ngày 11 tháng 2 năm 2023 ngày 11 tháng 2 năm 2023 các bạn nhé thì à, số số thì à, thì à, cứ tuần này bắt cho tuần tiếp tiếp các bạn nhé thì như hôm nay thì mình sẽ bắt ừ, cho các bạn vào ngày mai đúng không ạ ngày thứ bảy ngày 11 tháng 2 nó cơ 3 đó câu này thì cũng có ở giải G4 và G3 các bạn nhé các bạn phải để ý giúp mình nhé đây G4 và G3 thì đối với G4 thì các bạn G4 thì các bạn để ý cho mình nhé à, con số đầu tiên của G1, G2, G3 các bạn thì các bạn à, để ý cho mình con số đầu tiên là con G3.1 các bạn nhé là con số 1 các bạn nhé và đối với G3 thì các bạn à, để ý con số dựa là con số 5 này cho mình các bạn nhé đấy thì các bạn ghép lại đó, các bạn ghép lại sẽ có con alo 1551 đúng không 1551 15 và con 51 đó. chơi trong ngày à, tuần tiếp theo các bạn nhé thì như các bạn cũng đã biết rồi lên ngày tiếp theo thì à, à để mình kéo cái, cái đường này cho nó đúng vào cái vị trí tâm càng này lát nữa chúng ta tiếp tục bắt theo cái đường cầu ngày mai đúng không ạ thì 15 51 thì các bạn có thể thấy đấy 15 có 15 đúng không ạ nổ 15 đúng không ạ 15 nổ 15 51 liệu có không ạ Để có 50 các bạn ạ 51 thì à, rực rỡ các bạn ạ à, cái đường cầu này khá là rực 15 nhân 2 đúng không ạ nhân 2 đúng không ạ như vậy thì theo cái đường cầu này thì ngày mai à, chúng ta sẽ có con à, 8 và 9 8 đúng không ạ 9 8 và 8 9 chơi trong ngày tuần tiếp theo đúng không ạ thì kéo lên chúng ta sẽ thấy đúng không ạ đây 98 và 89 thì các bạn có thể thấy nổ 98 đúng không ạ? Nổ con 98 đúng không ạ? 89 thì ờ, xem con liệu có có không nhỉ? 98 à, 89 thì không có rồi thì cầu này ăn được con ờ, nổ được con 98 ờ, các bạn nhé. Đấy. Nổ con 98 đúng không ạ? Như vậy thì theo cái đường cầu này tiếp tục thì mình sẽ bắt cho ngày mai đúng không ạ? Là con 02 và 20 Vâng, không 02 và 20 sẽ có con 02 và 20 đúng không ạ chơi trong ngày tiếp theo đúng không thì lên đây các bạn có thể thấy đây Mình kéo này cho nó các bạn dễ nhìn các bạn nhé không hai và hai không đúng không ạ không hai và hai không thì à, trên cái bảng kết quả trên cái bảng kết quả các bạn có thể thấy đúng không ạ à, 02 đã xuất hiện đúng không ạ 20 đã xuất hiện đúng không ạ 02 thì à, không có rồi như vậy thì theo những cái đường cầu này chỉ thì ngày mai tiếp tục tiếp tục ngày mai thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta sẽ có con lô à, đó là kép 00 các bạn nhé theo những cái đường cầu này đúng không ạ bắt từ ờ, 4 và G3 các bạn nhé các bạn nối xuống chúng ta đảo ngược lại thì ngày mai chỉ có kép thì chỉ có một con đó là con không thôi các bạn nhé con không roto roto ngày mai không kép không không các bạn nhé đấy các bạn lưu ý thì à, mình có rất nhiều cái đường cầu các bạn nhưng mà vì thời gian không có à, mất thời gian của tất cả mọi người cũng khá là dài cho nên mình à, chỉ à, chỉ một cái đầu duy nhất cho tất cả mọi người thôi đúng không ạ thì mọi con số mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí hàng ngày rồi thì mọi người để lại cho mình nút like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé tất nhiên rồi chúng ta sẽ bắt con lô kép không không và lót cho mình con à, một các bạn nhé không một cho mình rồi Long An thì mình sẽ có con đó là con 51 và con 15 à, mình gốc mình sẽ có còn hai bốn à, 4 và hai rồi thì Hậu Giang mình sẽ có con lô đó là 02 à, và hai không đầu đuôi sau ba đài còn có con sáu sáu bảy bảy chín chín tám tám không tám tám không à, và còn 48 84 rồi cho nên là những con số cho tất cả cô chú chị cùng tất cả mọi người các bạn tham khảo vào ngày mai ngày thứ bảy ngày 25 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ và tất cả mọi con số mình chia sẻ đề thì là hoàn toàn miễn phí thì anh chị em hãy nhớ rằng đó là để lại cho mình nút like cũng như ấn đăng ký kênh của mình và cuối video mình xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người chúc cho tất cả chúng ta ngày mai sẽ có một ngày thứ bảy thật là rực rỡ à, xin chào và gặp lại tất cả mọi người